hết tất cả cây phục dầu sau thời gian chúng ta xài là nó có một cái bệnh giống nhau là thứ nhất các bạn xem nó bị nhịp khoảng 3 phần 4 phần thì nó mất hơi hoặc mất dầu bị lòn hơi lòn dầu trong đây thì khi các bạn chạy đó nếu là nhiệt và nhiệt này rất khó chịu thì theo nhà sản xuất thì độ nhiệt của nó chỉ có một phần thôi không có nhiều thì hiện tại cái này đã bị xì hơi và xì hơi bơm hơi lên cũng lít ra ngoài hết còn lại một số ít thôi và khi chúng ta chỉnh dầu chúng ta mở lên nhưng mà lên không được xa và cũng nhịp mất 4 phần rồi bây giờ Vân sẽ tháo ra và bảo trì và chúng ta cùng xem cấu trúc của cây này cấu tạo của cây này hoạt động của nó có giống cây róc sóc hay không khi à, làm vệ sinh và kiểm tra tất cả những phụ tùng trong cây cốt đúc à, yên dầu trợ lực hơi của KS Slip này nè các bạn thì các bạn à, có thể thấy xem cây này giống như cây cốt yên dầu trợ lực hơi của rốc sóc thì cách hoạt động thì tương tự thôi dầu hoạt động là dầu nhưng mà hơi dùng hơi là trợ lực trợ lực để đẩy cúc yên lên và dùng hơi để mở van cho dầu di chuyển khi cúc yên nhảy lên thì dầu ở trên này phải chạy xuống dưới và hơi đẩy được cúc yên lên và khi muốn chơi cúc yên xuống thì chúng chúng ta chỉ ngồi vừa bấm mở cò mở van tay mở van khi chúng ta ngồi xuống cúc yên thì thụt xuống thế này chúng ta ngồi xuống thì cúc yên chạy xuống thì dầu dưới chạy lên khi chúng ta cho cúc yên chạy lên thì dầu trên đi ngược xuống thì à, vâng thấy sự khác biệt của cây rốc sóc à, cốc yên dầu rốc sóc trợ hơi và cây cốc yên KS slip này nè KS slip thì à, dân muốn à, so sánh còn nó có sự khác biệt thế nào trước hết thì các bạn thấy cây cốc yên này đây thì nó khóa dưới đít tương tự rốc sóc dùng cáp kéo cáp dầu cũng tương tự thôi thì à, rốc sóc á, ở trong đây nó dùng cái à, dòng amanian dòng hoa mai nhân và có tráng một cái lớp à, lớp phíp nhựa đó các bạn phíp mai nhân gì đó nó trơn nó tạo sự bôi trơn tạo cho cái bôi trơn thì cốc yên nè đi lên đi xuống rất là dễ còn đối với cái anh uh, à, clip này nè thì anh ta không dùng cái dòng đó mà chúng ta anh anh ta dùng cái dòng nhựa anh ta đóng vào thì trong dòng nhựa này nè thì cái dòng nhựa này nè các bạn nó cũng là cái bao trơn để tạo cho cái à, à, cái thanh này nè nó không dựa vào cái nó à, không ma sát vào cái cái thành kim loại nó dễ bị taxi nó bị hư thì mà trong cái dòng này các bạn có thể thấy nè phía trong này nè các bạn thấy những viên đạn viên đạn bằng thau thì những viên đạn này á nó không có lầu lên trên nó nằm âm vô trong một chút xíu khoảng 0,5 giây không khoảng mấy giây đó thì khi cây cốt yên này các bạn các bạn thấy nó chạy lên chạy xuống thì nó đa số là ma sát vô dòng nhựa là thôi nhưng mà khi cái dòng này nó mòn á hoặc nó có bị dịch chuyển gì đó thì nó sẽ bị lún vào thì lúc đó cây cốt yên này đó nó sẽ trượt lên những viên đạn bằng thau nó sẽ không có dựa vào những thạch sắt bên trong đó là sự khác biệt còn à, cái này là điều giống nhau khi trong cúc yên nó có cúc yên của đốt sóc á, thì các bạn thấy nó có ba ba khía ba khía thì hôm nay làm sáu khía sáu khía nhưng mà thật sự có ba khía thôi sử dụng ba khía thì ba khía này nè nó sẽ định vị cho cây cúc yên thứ nhất là cái tên này cái thương hiệu của bạn nó nằm phía sau và cúc yên cũng vậy cái mua yên về phía sau thì nó định vị chúng ta sẽ chọn 3 điểm để cho đi theo ba khía này nè là viên đạn dài đạn dài ha đu đó trượt trên ống đu nia nè đi lên đi xuống thế này và cái yên nó không bị bẻ qua đó lại nó được giữ đúng vị trí hướng tâm về phía trước khi chúng ta ngồi thì đó là sự khác biệt của rốc sóc và này rồi bây giờ đến cái ti cái ti này cũng vậy cái ti này thì nó dài dài thì nó là giống như cái khúc cây bình thôi để nó mở thôi các bạn thế này đây thì trong đây nó có một cái van cái van đó các bạn cái van thì nó sẽ mở hơi thì uh, à, rock shop thì nó dùng những cúp ben nhiều hơn là mấy cái tách lông bạc uh, bạc nhựa này cúp ben và xin còn anh uh, ca ớt leaf này nè chúng ta dùng hầu hết là những cái bạc bạc thau chúng ta gọi bạc à, bạc không phải là bạc kim loại như vậy như các bạn bạc trong ờ, cơ khí người ta hay gọi là những cái bạc thao để dùng để chặn nhớt để khí nén nói chung là cái ờ, để dùng để trượt trong sơ mi đó ta gọi là cái bạc hoặc tép lông bạc đây các bạn có thể thấy một cái dòng nhựa để và ở đây có mấy cái lỗ lỗ để à, nhớt thoát đi vào ở đây và đi những lỗ này đi lên đi xuống chạy lên đây chạy qua chạy lại thì các bạn thấy không dùng những thứ này nè những cái dòng nhựa này các bạn chúng ta tìm rất là khó bằng cúp pen bằng cái dòng xin thì rất là dễ còn cái dòng này là cái cái nhựa nha các bạn rất là khó khó tìm